Thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày. Thì ngày hôm nay của chúng ta thì nó vẫn chưa ra anh em ạ. Cái chạm 6 của chúng ta thì nuôi từ ngày mùng 6 thì ngày hôm nay là ngày mùng 8, 3 ngày rồi thì nó vẫn chưa ra được. Và cái cặp lô khung của chúng ta thì cũng bị gãy anh em nhé. Thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục nuôi cho mình. thì ờ, ở trên kênh của chúng ta thì ờ, cuối năm rồi thì chúng ta có cái chạm 3 của chúng ta thì cũng bị gãy này. Thì cái chạm 6 thì nó mới ngày thứ hai thôi thì anh em nào mà đang nuôi thì tiếp tục nuôi anh em nhé cái chạm 7 của chúng ta thì nó ra 3 ngày liên tục anh em ạ đó thì ngày hôm nay thì nó ra cái chạm 4 và cái chạm 0 kết quả của chúng ta thì ngày hôm nay là đề về con 40 này anh em này thì chúng ta vẫn chưa ăn được đề thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề nuôi của chúng ta có 8 số kết hợp với lại lô khung để chúng ta nuôi anh em nhé đó thì cũng ờ, khá là đen cho anh em nào mà nuôi cái đầu ba của chúng ta đầu 3 và cái chạm 8 của chúng ta cũng bị gãy anh em nhé đó thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì không ăn được cái gì nhưng mà ở trên Zalo thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ra rực rỡ anh em nhé trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục ăn được con bạch thủ lô là con 38 tiếp tục ăn được con 38 của chúng ta và xiên 2 3845 ngày hôm nay thì mình hơi lỗi một chút là chúng ta không ăn được đề thôi đề thì ngày hôm nay thì mình bắt cho em là cái bộ đề 03 nhưng mà nó lại về cái bộ đề 04 anh em nhé thì ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em về một cái um, đường cầu đề ngày thì mình sẽ ghi một cái bình luận anh em nhé thì anh em cũng để ý cho mình ở trên Zalo của chúng ta thì chuyên về chốt ngày thôi nên là anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo cho mình đây để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé thì mình sẽ thu phí trước là 500k 500k mãi mãi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 thì ngày hôm nay thì mình hơi tiếc một chút là chúng ta không ăn được là cái à, con đề này nó hơi lỗi lỗi là do mình đấy nên là anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình để lấy những con số trong buổi chiều hàng ngày chúng ta chơi ngày hôm nay thì chúng ta chỉ chiến thắng được con bạch thủ lô 38 và con xiên 23845 thôi đó đặc biệt kết của mình thì cũng bắt cho em là 303 và 383 nhưng lại về con 40 mình tiếc là tiếc cái đặc biệt này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 Chủ nhật ngày 11 tháng 12 này Giải 6 và giải 7 của chúng ta Con số đầu tiên bộ số thứ hai ở giải 6 và con đầu tiên bộ số thứ hai ở giải 7 này hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau ghép theo đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có đề chạm 5 và bộ đề 03 này. Bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này, 080 này, 535 này, 585 đề lui tuần của ngày chủ nhật anh em nhé thì anh em cũng để ý vào đây luôn cho mình thì mình sẽ đi test cho anh em kết hợp chạm và cái bộ đề của chúng ta chủ nhật ngày 11 tháng 12 này ngày đầu tiên đề về 80 thì chúng ta đã ăn được con đề 80 này trong bộ đề 03 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần ngày thứ ba này ngày thứ tư này ngày thứ năm này đề về 59 thì chúng ta ăn chạm 5 thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này chủ nhật ngày 18 tháng 12 thì chúng ta có chạm 2 và bộ đề kép 22 bộ đề kép 22 của chúng ta thì có 22 này 77 này 272 bốn số để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 18 tháng 12 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 62 thì chúng ta ăn được cái chạm 2 này em nhé tiếp tục ngày thứ năm này ngày thứ sáu này đề về 27 thì chúng ta đã ăn được con đề 27 này và ăn trong cái bộ đề 22 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ bảy này chủ nhật ngày 25 tháng 12 này thì chúng ta có đề chạm 4 và bộ đề 04 Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này, 090 này, 545 và 595. Để chúng ta chơi lui tuần của ngày chủ nhật ngày 25 tháng 12 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này, đề về 45 thì chúng ta đã ăn được con đề 45 này trong bộ đề 04 và ăn chạm 4 luôn anh em nhé. Phiên xong thì lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ năm này đề về 49 thì chúng ta tiếp tục ăn chạm 4 thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì chúng ta tiếp tục có cái chạm 4 và bộ đề 44 ghép lần lượt thì chúng ta có 44 này 99 này 494 để chúng ta chơi lui tuần chủ nhật ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 49 thì chúng ta ăn tiếp chạm 4 và ăn con 49 này trong bộ đề 44 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ tư này thứ năm này thứ sáu này thứ bảy chủ nhật ngày mùng 8 tháng 1 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 5 và bộ đề 02 anh em nhé chạm 5 bộ đề 02 ghép của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 đường cầu này của chúng ta lui tuần đến thứ chủ nhật tuần sau cho mình anh em nhé đây là cái đường cầu đề chạm kết hợp với lại bộ đề của chúng ta lui ngày chủ nhật đó anh em nào mà không trùng cầu thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi về cái đường cầu lô khung thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình lô khung của ngày chủ nhật này và giải đặc biệt lô khung 3 ngày để chơi thứ hai này thứ ba này và thứ tư cặp 1221 để chúng ta chơi khung 3 ngày anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 21 21 của chúng ta về hai nháy anh em nhé hai nháy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 93 của chúng ta về ở giải 5 này tiếp tục khiên xong lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ tư này thứ năm này chủ nhật ngày mùng 1 tháng 1 thì chúng ta có cặp 101 này để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 10 này anh em nhé ăn được con 10 đó thứ ba đây ăn được con 10 luôn tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 8 tháng 1 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung là 242 anh em nhé 242 để chúng ta khung 3 ngày cho mình thứ hai thứ ba thứ tư và bạch thủ lô là con 24 cá nhân của mình kết đó anh em cũng có thể lôi xuống test lại cho mình anh em nhé thì đây là cái đường cầu đề lô khung của mình về cái đường cầu đề ngày của chúng ta thì anh em để ý đây cho mình này đề ngày và cái ờ, đường cầu lô của chúng ta ngày hôm nay thì tí nữa mình chỉ cầu cho anh em thôi chúng ta ghép mà ờ, ở phần ờ, bình luận thì mình sẽ ghi mà đấy ngày mai thì bắt cho em là cái chạm 2 và chạm 7 anh em nhé đường cầu này đang ăn thông như ngày hôm nay thì mình hơi lỗi mình bắt cái bộ đề 03 cơ nô khung của chúng ta thì à, ngày của chúng ta thì anh em đã ý đây luôn cho mình này ngày mai của chúng ta thì có chạm 2 và chạm 7 anh em nhé xong chủ đề của chúng ta 272 xong thủ lô của chúng ta 787 anh em rảnh thì anh em test cho mình còn về phần lô thì anh em ghép sang con 8 này nó hơi gần nhau thì nó có cái màu thì mình không thể chỉ được cho anh em xong thủ lô là 787 này anh em có thể test cho mình nhé ngày hôm nay thì ăn được con 45 đấy và ghép xiên với con 38 anh em ngày mai có thể ghép xiên với lại con 25 này 25 và ghép xiên với 25 thôi bởi vì cái đường cầu là bạch thủ mà 78 với 25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 thì cái đường cầu này thì ờ, mình nghĩ là cái tuần này của chúng ta thì cũng gần Tết rồi chúng ta chỉ còn hơn một tuần nữa là chúng ta là Tết rồi nên là cái đường cầu này khá là đẹp anh em nào có nhu thích thì chúng ta vào được để lấy cái tiền tiêu Tết anh em nhé về đường cầu lô của chúng ta thì cá nhân của mình kết là con 24 này anh em nhé kết 24 này đó để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư anh em nào không trùng cầu thì chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo thôi